nhìn con thơ thiên thiết ngon giấc ngủ say tựa đôi môi thơm che thơ trên tay về mồ hôi tươi sang bóng em thương tràn nơi đây hơi âm vui trong đêm trường nhẹ đưa tay ôm tâm thần con mỹ miêu truyền tin yêu sức sống trong dạo như núi thái sơn đời là toàn áo cơm cha gánh trên vai vì còn hơi tình cha đen thân sáng nay thêm tiếp ngon giấc ngủ say tựa đôi môi thơm che thơ trên tay gầy mồ hôi tương trên trán còn vương tóc mây và đôi mi khép du con mộng bình yên lòng trái dương bao xuân xa bao mê giấc ngủ say tựa đôi môi thơm che thơ trên tay ghế mồ vương trong đêm chiều chả xa gì vì con lòng cha dâng bao xôn xao bao mến thương